G đặt câu hỏi là kênh của bạn đã 40.000 sub và trung bình mỗi video là 50.000 view. Người ta hỏi uh, trao giá để chạy quảng cáo pre-rolls, tức là quảng cáo ở trước video thì sẽ lấy bao nhiêu tiền. Nếu chúng ta lấy giá nên là giá quảng cáo Google Ads, thông thường là khoảng 100 đồng được một view, thì nhân lên 50.000 view sẽ là 5 triệu đồng. Thì lấy giá là 200 đô tuy nhiên còn có một cái kỹ thuật khác mà em có thể áp dụng là mình bảo nhiều mức giá khác nhau ví dụ như một video là 200 đô nhưng nếu mà làm với mình 3 video thì mình lấy 400 đô hoặc là mình bảo thêm là 5 video mình sẽ lấy là 600 đô như vậy thì thay vì đặt câu hỏi là có làm với Hoa NG hay không thì người ta sẽ chuyển sang câu hỏi là làm với mức giá nào thì dù là người ta chọn phương án nào người ta cũng sẽ làm với mình chúc em thành công